những trường hợp trở về từ cõi chết nổi tiếng tại Việt Nam. Bí mật nào về thiên đàng và địa ngục được tiết lộ? Lúc chúng ta chết sẽ có cảm giác gì? Chúng ta sẽ đi về đâu? Lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Làm thế nào mới được lên thiên đàng? Trên đó có những gì? Địa ngục có hình dạng ra sao? Các hình phạt dưới đó thật sự có tồn tại như kinh sách nhắc đến không? Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Duyên Vạn Cổ. Liên quan tới thiên đàng và địa ngục, ngoài được nhắc đến ở trong kinh sách ra, còn có rất nhiều người đã tự mình trải nghiệm thực tế. Tại Việt Nam, những câu chuyện ly kỳ chết đi sống lại cũng không phải là hiếm. Những người trở về từ cõi chết đó không những kể lại chi tiết toàn bộ quá trình lúc xuất hôn, mà từ đó như biến thành một con người khác. Vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về những trường hợp trở về từ cõi chết nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Hoàng hồn sau 11 tiếng tắt thở Tại một căn nhà nhỏ của tỉnh Tây Ninh, không khí lúc này vừa bi thương, vừa có phần âm u, tiếng người khóc và đi lại rất bận rộn. Đây chính là quang cảnh đám tang chuẩn bị cho giờ khâm niệm. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa, người nhà sẽ đặt thi thể người phụ nữ vào quan tài và bắt đầu làm lễ. Rồi đột nhiên, người phụ nữ mở to mắt và ngồi dậy trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Có người sợ quá vì tưởng là ma, có người còn chưa định thần được chuyện này rốt cuộc là sao. Vậy người phụ nữ này là ai? Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hôm nay là bà Trần Thị Sương, sinh năm 1924, và sự việc bà tỉnh dậy sau cái chết đã xảy ra cách đây mấy chục năm về trước. Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối sau khi đi làm đồng về. Bà đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu, bèn vội lên giường nằm. Được một lúc, bà thấy chân tay của mình cứ lạnh dần. Cảm thấy hơi sợ, bà cố gắng gọi người nhà tới nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Lúc đó, bà cảm tưởng máu trong người của mình đặc lại, tim đập loạn, hơi thở nặng nhọc, đầu tê dần, lưỡi cứng lại, không còn cử động được nữa. Trong lúc đau đớn hấp hối ấy, bỗng có một vần sáng tròn đường kính khoảng hai thước hiện ra trên đầu như chong chóng. Một sợi dây nhỏ màu xám từ đâu hạ xuống, nối liền vần sáng đến đỉnh đầu bà. Khi vần sáng ấy càng quay nhanh, bà càng lúc càng thấy mệt, hơi thở như sắp đứt đoạn. Tuy nhiên, khi vần sáng và sợi dây biến mất, Lúc ấy, bà cảm thấy tự nhiên khỏe lại, đứng dậy nhẹ nhàng. Ngoảnh lại nhìn thì đã thấy xác mình nằm bất động một chỗ rồi. bây giờ mới biết là mình đã hồn lìa khỏi xác. Lúc này, bà định đi ra đằng trước, liền thấy mình đi xuyên qua vách nhà và thấy người nhà đang nằm ngủ. Đến trước bàn thờ Đức Chí Tôn thì bỗng thấy có hai đấng thiên liêng hào quang lấp lánh hiện ra. Một ông mặc đạo phục màu xanh – một ông mặc đạo phục màu trắng cầm cây phướng dài đứng ở sau lưng của bà. Kỳ lạ một điều là hai đấng thiền liền ấy nghĩ gì bà hiểu ngay tức khắc chứ không phải nói ra. Bà nhìn thấu qua tường nhà thì thấy chung quanh một màu u tối, vô số linh hồn bị đọa qua lại, than khóc sơn la, nghe rất thảm não. Bà nói bà cảm thấy tất cả đều là huyết nhục của mình, nên rất đau buồn vì nỗi thống khổ của họ. Lúc này, theo lời chỉ bảo của đấng thiên liêng, linh hồn của bà bay bổng lên cao. Ông cầm phướng giảng cho bà rằng, đây là cảnh thiên thai trên cõi trần một bậc. Bà thấy ở đây khắp nơi nhà cửa, cây cối, y phục của con người, mọi vật đều giống như cõi trần vậy. Chỉ có điều, người ở đây cốt cách phong lưu đẹp đẽ hơn nhiều, người già có râu dài nhưng sắc diện lại còn trẻ. Mọi sinh hoạt ở đây đều có vẻ rất thư thái và an nhàn không ồn ào náo nhiệt. Rồi bà được đi gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng tầng trời thứ nhất nói với bà rằng công quả của con chưa đủ, chưa ở lại được, phải trở lại lập công sẽ có thần thánh giúp. Thế là ngay lập tức, có một luồng sáng từ chỗ Thượng Đế bay xẹt xuống ngang đầu, khiến bà Sương cảm thấy nhẹ nhàng, thông thái hẳn. Tiếp đó, như có ai ở đằng sau xô bà, khiến linh hồn bà trở về với thân xác mình, và tỉnh dậy sau một đêm chết đi. Một con người khác Sau khi từ cõi chết trở về, bà Sương như biến thành một người hoàn toàn khác. Ngày trước, bà không tin có linh hồn, quỷ thần, nhưng giờ đây mỗi ngày bà đều ăn chay, tu tâm sử tính. Mỗi ngày tỉnh dậy, bà đều thắp hương thờ Thượng Đế bốn bận, sáng, trưa, chiều, tối. Cũng sau câu chuyện này, bà Sương cũng lan tỏa câu chuyện của mình đến nhiều người hơn nữa để giúp cho mọi người có thêm kiến thức và đặc biệt là tín tâm và đạo hướng mọi người biết rằng quỷ thần đều luôn tồn tại. Chúng ta cần phải biết sống lương thiện và đối xử với mọi người xung quanh thật tốt. Và bà cho rằng đó mới là sự giúp đỡ lâu dài và bền vững. Sư cô Sài Gòn từ địa ngục trở về gây chấn động cả nước vào đầu thế kỷ 21 tại thành phố Hồ Chí Minh, lại thêm một câu chuyện hết sức rùng rợn đã xảy ra. Một ni sư đã kể lại chuyến du hành âm phủ của mình. Một câu chuyện từng gây chấn động cả nước. Với những mô tả chân thực vô cùng về địa ngục đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải toát mồ hôi, lạnh cả sống lưng vì biết mình cũng đã bị quỷ thần ghi tội vậy cụ thể vị ni sư đã kể những gì vị ni sư trong câu chuyện ngày hôm nay tên là diệu hân xuất gia tu hành tại một am nhỏ ở an phú tây huyện bình chánh trong sài gòn trong một lần trải nghiệm cận tử cô đã được chứng kiến tận mắt tất cả những gì diễn ra ở địa ngục hiểu được sứ mệnh của mình sau khi quay trở lại dương gian cô bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình mình đi xuống địa ngục và những hình phạt đáng sợ để thức tỉnh lương tri của con người. Vậy cụ thể câu chuyện như thế nào? Khoảnh khắc đi xuống địa ngục Vào lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng 11 năm 2002, khi đang nằm trên võng tại am nhỏ của mình, cô chợt thấy Đức Phật hiện ra với ánh hào quang rực rỡ. Ngài chỉ thẳng tay về phía cô rồi dần dần biến mất. Thấy quá vui, Cô tính bật dậy bái Phật thì nhận thấy hai mắt sập xuống không mở lên được mà chỉ có thể he hé. Qua hôm sau thấy vẫn không khá hơn chút nào, cô đành lần mò ra tiệm thuốc Tây tên Thái Hòa gần đó. Tuy nhiên, dược sĩ khám qua không thấy mắt cô có vấn đề gì. Do vậy, cô quyết định mua hai viên thuốc ngủ, hy vọng rằng về nhà ngủ nhiều thì mắt sẽ đỡ. Về đến nhà, cô dặn mọi người để yên cho cô ngủ một giấc thật dài. Sau đó cô uống thuốc và ngủ thiếp đi vào khoảng 10 giờ sáng. Trong mộng, cô thấy mình lạc vào một khung cảnh đẹp đẽ, cây cối xanh tươi. Có một chiếc cầu rất dài, khi bước lên cầu đi được một lúc thì cầu đổ sụp xuống, cô bị té xuống sông. Để ý thì thấy dòng sông này cũng rất đẹp. Lúc này cô muốn bơi vào bờ, nhưng bơi mãi mà không đến. Thật kỳ lạ, cô bắt đầu cảm thấy chới với, hoảng loạn. Dần dần, dòng nước đưa cô xa cửa biển, nước trở nên rất lạnh, buốt thấu tiên gan. Nhìn khắp xung quanh, cô thấy không chỉ có mỗi mình mình mà có đến vô số người khác cũng trôi dạt theo dòng nước vào biển lạnh này. Người Tây có, người ta có, già trẻ nam nữ đều có. Cái lạnh buốt chiếm lấy thân thể cô, khiến cô trở nên cứng đờ ra. Khi đang cảm thấy quá sợ hãi, bỗng có một giọng nói từ trên cao nhắc hãy niệm Phật. Cô bèn cố hết sức niệm Phật, mãi mới phát âm được chữ Phật, Phật. Dần dần cô nhẩm niệm Phật được, nhờ đó cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Rồi cô cũng quay sang chụp lấy hai người xung quanh, niệm Phật giúp họ. Lát sau, thân thể họ ấm lên có một cô bé quay sang nói cô ơi con chết đã được mười mấy ngày rồi người còn lại cũng nói đã chết hai mấy ngày rồi nghe đến đây cô cảm thấy sụng rời vì nghĩ rằng mình đã chết hóa ra đây chính là biển ngâm người chết trong vòng 49 ngày cô cảm thấy rất đau buồn ghé thăm tầng ngục đầu tiên cuối cùng dòng nước đưa cô tới một cửa biển người người lớp lớp chìm nổi dày đặc đông vô số kể có một tòa thành to lớn xuất hiện phía sau là núi cao vời vợi không nhìn thấy trời đâu bước lên tòa thành đó cô kinh hoàng khi nhìn thấy các vị đầu trâu mặt ngựa và các vị quỷ vương đủ mọi hình thù kinh dị dữ tợn vị nào vị đó to lớn khủng khiếp số lượng đông đảo vô cùng một quỷ vương dẫn cô đến một cánh cửa cánh cửa ấy tự động mở ra ánh hào quang bừng sáng và cô nhìn thấy bồ tát uy nghi ngự trên đai lập tức cô cúi đầu quỳ lạy sau đó hai quỷ vương dẫn cô đi thăm các tầng địa ngục bắt đầu chuyến du hành đặc biệt này mỗi bước chân mà hai vị quỷ vương đi tương đương với hai ngàn dặm chứ địa ngục thật sự vô cùng khổng lồ nếu không dựa vào thần thông của các quỷ vương thì không thể đi hết tầng ngục đầu tiên. Cánh cửa ngục đầu tiên mở ra, trên cửa có ghi chữ Hán, nhưng vì không biết chữ Hán nên cô cũng không biết được ý nghĩa là gì. Hỏi xa mới biết đó là ngục bất hiếu. Đập vào mắt cô là những trong sắt ghê rợn trên một bàn trông khổng lồ, có hình tròn, số lượng người trên bàn chông đó đông không kể xiết. Các tội hồn bị quỷ vương đẩy lơ lửng trên không trung, rồi bị những tảng đá từ trên cao đè xuống cắm phập vào trong sắc to như ngón tay, máu tuôn ra xối xả. Hình phạt đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Chỗ khác, có những bàn băng lạnh, tội hồn nằm, ngồi ngổn ngang trên đó, lạnh thấu xương tủy. Hai quỷ vương nói đó là quả báo, do bỏ cha mẹ chịu đói, chịu lạnh. Còn chung trong tòa ngục này là do 12 loại tội bất hiếu. Khi còn sống, đã phạm khiến tội hồn phải vào đây chịu khổ, như hỗn xược cha mẹ, phá tiền của cha mẹ, đánh đập giết cha mẹ, bỏ mặt cha mẹ đói lạnh. Tầng ngục thứ hai Tiếp theo, cô được dẫn vào địa ngục thứ hai tên là Vô Gián. Ngục này do phạm 80 tội danh khác nhau mà tội hồn phải vào đây như mua gian bán lận, cướp đoạt hại người, cho vay nặng lãi, bóc lột người làm công, anh em tranh giành gia tài vân vân. Các hình phạt ở đây rất đa dạng như đổ nước đồng sôi vào mồm, móc lưỡi kéo ra chặt hay chặt tay, chặt chân, bọ cạp cắn xé, bị quỷ địa ngục đâm loài ruột kéo ra. Các tội hồn gào thét kinh hồn. Giả sử mà có máy quay ghi lại thì không bộ phim kinh dị nào có thể so sánh được. Đảm bảo ai xem rồi thì thà chết cũng không dám phạm tội. Tiếp đến cô được dẫn vào ngục đại thập ác. Các hình cụ rất nhiều, cối xay, đinh đâm, cuộc đồng lửa. Có một vạt dầu cực kỳ khổng lồ, như một cái hồ lớn. Bên trong, người người lúc nhúc chìm nổi, gào thét. Tội hồn phải đọa vào đây vì các tội giết vợ, giết chồng, giết con, phá thai, gian dâm, loạn luân, hành nghề mại dâm, khinh chê phỉ bán người khác. Đặc biệt ấn tượng nhất là hình phạt kim châm – dành cho những người phạm tội châm chích, kích bác, khinh chê lường nguyết người khác, ăn xén, ăn bớt. Các tội hồn bị trăm ngàn cây kim sáng loáng, dài khoảng một gang tay, từ hư không hiện ra phóng vào người, xuyên qua từng thớ thịt. Cứ thế kim phóng không ngừng nghỉ, thật đáng sợ. Tiếp đến là địa ngục hỏa thiêu, đâu đâu cũng là lửa cháy rực, dành cho những người làm thầy giáo, cô giáo, học trò phàm những tội không giữ đạo làm thầy, làm trò, đạo đức bại hoại. Tiếp nữa là ngục thập nhị tội ác, dành cho 12 đại tội gây nguy hiểm cho xã hội, bao gồm chạy xe cố ý đâm chết người, cai ngục thả tử tù, làm tiền giả, xây nhà không đúng chất lượng, xây cầu đường cẩu thả không đúng chất lượng, buôn bán chất nổ, buôn bán ma túy chất gây nghiện, đầu cơ phá hoại nền kinh tế, quan tòa bao che tội phạm, bức hại tàn sát nhân dân, thông đồng ngoại bang hại nước, mượn danh quốc gia ép hại nhân dân. Những tội hồn bị vào đây rất khó được thoát ra mà siêu sinh cõi khác. Trong ngục có một biển nước lạnh giá, dưới nước là các quái vật hung dữ. Bên trên là đủ thứ hình cụ nhìn lạnh sống lưng. Và ni sư Diệu Hân rụng rơi khi nhận ra người dì họ của cô đang ở trong đó trong biển người trùng trùng điệp điệp. Bà bị các đầu trâu mật ngựa kéo lê thân xác, chặt chém liên tục. Nếu cố vùng vẫy bỏ chạy thoát ra, lập tức sẽ bị các hình cụ móc sắt bên trên ập tới đầm nát thân. Cô cố gọi người gì, nhưng tội hồn ở đây giống như có tai mà không thể nghe. Khi còn sống, vào thời chiến tranh, người gì này hành nghề buôn bán ma túy từ Campuchia về bán trong nước. Cuộc sống giàu sang, con cái ăn xài phung phí, Kết thúc chiến tranh 1975, báo ứng nhãn tiền ập đến, già sản tiêu tán không còn gì. Con cái bất hiếu, lưu lạc mỗi đứa một nơi. Ngày bà lì đời tiền mua cổ quan tài cũng không có, nhưng người đời chỉ nhìn được chút ít quả báo đó mà thôi. Chứ đâu biết báo ứng còn gấp triệu tỷ lần thê thảm hơn thế ở dưới địa ngục. Cô cũng ngạc nhiên nhận ra một người quen khác đó là ông hàng xóm cũ của cô trên đường Nhật Tảo, thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn sống, ông làm chủ một hãng in lớn. Thời đó, cô thường chơi thân với con gái thứ hai của ông. Ông vào địa ngục này vì tội in tiền giả. Khi còn sống, ông đã bị bắt và tuyên án tử hình. Chết rồi vào địa ngục này đã hai mươi mấy năm. Bị các tảng đá đập nát thân thể, cực kỳ khốn khổ. Cứ thế đến ngàn kiếp Cô muốn ở lại thêm, nhưng các vị quỷ vương đã đẩy cô đi nhanh, đến các ngục khác. Ngục tiếp theo là hỏa ốc, dành cho các bậc tri thức không có lương tâm, như nhà văn viết truyện lệch lạc, y bác sĩ tha hóa, điều chế buôn bán thuốc giả, in ấn kinh sách sai lệch. Các tội hồn bị quỷ đóng đinh vào đầu hoặc bị cột đá rơi từ trên cao xuống giả nát thân thể hoặc bị quỷ dữ móc hết ngũ tạng rồi ăn nuốt một cách rùng rợn, cứ thế nối tiếp không biết đến khi nào. Hai vị quỷ vương tiếp tục đưa cô đến ngục hỏa ưng thuộc đại địa ngục A Tỳ, nơi dành cho những cư sĩ, những người cố ý hủy bán Phật Pháp hoặc nghe lời thị phi mà phỉ bán người tu, làm nhụng, trộm cướp tiền công đức, lấn quyền điều hành trong chùa, khinh chê, bức hại bậc chân tu, phá hủy tượng Phật, chùa chiền, hành dâm trong chùa, lợi dụng nơi tu hành để buôn bán các gỗ. Với những đủ thứ hình phạt như ăn dòi, sói lửa cắn xé, quả cầu lửa thiêu đốt, chim ưng mổ mắt. Đặc biệt, có những con chim đại bàng khổng lồ, một cái móng vuốt cũng to gấp mấy lần cái bàn tay con người. Chúng bay xà xuống chụp đầu các tội hồn, móc mắt xé xác. Rồi có những con quỷ to lớn, lòng lá xùm xoàm, mắt to như quả cam, hung tợn xé xác tội hồn ăn thịt. Hai vị quỷ vương còn chỉ một tội hồn cho cô xem. Khi còn sống, bà tên là Diệu Tích, là Phật tử một chùa lớn ở Sài Gòn. Năm 1972, bà nắm được chút quyền lực trong chùa, thường chửi mắng đánh đập tăng ni, gây sự với các Phật tử, khiến ai ai cũng sợ khiếp vía. Vào ngục A Tỳ này rồi, bà bị chó xé xác, bị do đục khoét, bị lửa cháy thiêu đốt liên tục, gào thét đau đớn. Ngục kế tiếp là Đại A Tỳ. Đúng như tên gọi, ngục này lớn hơn nhiều các ngục khác, mang một vẻ âm u, rùng rợn, khó tả. Ngục này dành cho những thầy tu của các tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và nhiều các tôn giáo tà đạo, yêu mị của dân tộc thiểu số khác. Do nứt bóng tôn giáo mà làm chuyện sang bậy nên phải vào đây, gồm hàng trăm thứ tội khác nhau như đánh bắn bật chân tu, lạm dụng tài vật, phá giới, tu không giới hạnh, giả danh người xuất gia chuộc lợi, xây chùa giả chuộc lợi, giảng sai pháp, mê hoặc người đời. Cô lại được dẫn đến các ngục khác. Có một ngục tên là Sơn Hà Xã Tắc, có lẽ dành cho những quan chức lãnh đạo phạm tội phải vào đây – nhưng cô không được cho vào xem mà đi qua các ngục khác. Ngục tiếp theo là ngục ăn giòi, dành cho người đổ bỏ thức ăn, khinh chê người nghèo, người phục vụ, ngang ngược, hỏng hách. Tội hồn bị triệu triệu con giòi rút rỉa, hoặc có người phải bóc những con giòi đó cho vào miệng ăn, nhìn nổi hết da gà. Có một ngục tên là tham lợi, dành cho những người bóc lột sức lao động của cấp dưới, tham lam, ăn bớt tiền công – Họ vào đây bị bắt ăn toàn là sỏi đá, hoặc tệ hơn, bắt ăn những miếng sắt nóng đỏ, đau đớn, gào khóc. Lại một ngục khác tên là sát sinh. Tội hồn ở đây khi còn sống, giết con vật bằng cách nào thì bị quỷ hành hình bằng đúng cách đó. Nên trong ngục này, hình cụ đủ muôn nghìn loại khác nhau. Rồi có một ngục hành hình bằng cột đồng cháy rực, cùng chảo dầu sôi dành cho những kẻ tà dâm, ngoại tình, mua bán dâm, buôn bán phụ nữ làm gái lầu xanh, truyền bá dâm dục. Lại có ngục tội hồn bị quỷ xé miệng, cắt lưỡi, chọc sắc nóng vào mồm vì tội khinh chê, dè biểu, ăn không nói có, thị phi nhiều chuyện, chửi mắng hỗn xược. Ngoài ra còn rất nhiều ngục khác dành cho đủ hạng người trong xã hội tạo ác, từ dân đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn, đến tầng lớp tri thức như luật sư, giáo viên, bác sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, diễn viên. Tội danh thì muôn trùng sai khác, ứng với mỗi tội là hiện ra các thứ hình phạt khác nhau. Mỗi tội đều cực kỳ đau đớn rùng rợn. Tội hồn ngục nào cũng thế, đầu đầu cũng máu me đầm đìa, thân thể tan nát, gào thét trong đau đớn. Cứ chết đi lại hoàn lại hình hài cũ, tiếp tục hình phạt nối nhau. Một ngày một đêm, chết đi sống lại, thống khổ vô cùng. Sau khi đi qua các địa ngục, cô được đưa đến một khu tập hợp vong linh rất đông đúc. Người người lớp lớp đứng hồi hộp chờ đợi. Nếu vẫn còn nhiều nghiệp lực thì bị đầu thai thành các loại súc sinh như gà, trâu, chó, rắn sét, cho vào bao đưa đi đầu thai làm kiếp súc sinh tiếp tục đền trả nợ cũ. Nếu nghiệp nhẹ hơn thì được tái sinh làm người nghèo đói, tàn tật, hèn hạ. Họ phải đi qua một cây cầu bằng trúc, gặp một người phụ nữ rất đẹp Cô đoán là mạnh bà. Bà cho từng vong linh uống một thứ nước gì đó rồi mới đưa đi đầu thai làm người. Cuối cùng, các quỷ vương đưa cô trở lại chỗ ban đầu gặp lại Bồ Tát. Cô thành kính hành lễ xong thì thấy mình bay bổng lên không trung, trở lại thế gian, nhập vào thân xác. Lúc đó là 12 giờ trưa. Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra mình chưa chết, kết thúc chuyến đi với những trải nghiệm rùng rợn kinh hoàng nơi địa ngục đó là điểm hóa của đức phật dành cho cô để cô có thể truyền lại những gì mình trải nghiệm cho đại chúng cảnh tỉnh con người hai câu chuyện trên đây chỉ là một con số nhỏ trong những câu chuyện trải nghiệm thực tế về thiên đường và địa ngục có lẽ đây chính là sứ mệnh mà sinh mệnh cao tầng giao phó cho họ để thức tỉnh con người thế gian chăng quy luật vũ trụ là bất biến thiện ác hữu báo là hoàn toàn có thật. Trên dương gian, sống mà tích đức hành thiện thì sẽ được lên trời hưởng thiên phước. Tạo nghiệp hành ác sẽ xuống địa ngục chịu tội. Và chỉ có những người tu luyện đắc đạo mới có hy vọng thoát khỏi sinh tử luân hồi. Sinh lão, bệnh tử, cuộc đời con người đúng là như vở diễn. Trong vở diễn mà hiểu được ra mục đích chân chính khi nhập vai trên đời là để tu luyện, thì mới đúng là quý giá nhất. Có thể có những vị khán giả không tin hoàn toàn vào những câu chuyện trên, nhưng Duyên Vạn Cổ mong rằng sau video này, quý vị khán giả nếu không có tâm tu luyện thì cũng sẽ có được tín tâm vào thần Phật, biết trọng đức hành thiện, sống phù hợp với quy luật chân thiện nhẫn của vũ trụ. Nếu quý vị khán thính giả thích video ngày hôm nay, Xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like và đăng ký kênh này nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.